Các nghi lễ trong thời gian tàn chế Các nghi lễ trong thời gian tàn chế là sau khi người mới chết gia đình phải lập bàn thờ riêng. Nếu gian ở giữa đã lập bàn thờ tổ, thì bàn thờ người mới chết đặt ở gian bên. Bàn thờ còn có một bát hương, lọ hoa, đài rượu và bài vị. Trong thời hiện đại, ngoài bài vị còn có một bức ảnh chân dung của người quá cố. Tại bàn thờ có treo trướng hoặc của chính gia chủ hay của người thân, bạn bè phúng viếng. Một trong những nghi lễ trong thời gian tàn chế, mát nhà, Tục xưa, đối với những nhà nghèo khó không làm được ở nhà thì cũng phải đến điện lễ để xin thầy cúng cho bùa đem về dán ở nhà. Lễ mát nhà có mời thầy cúng tới bày đèn mũ mã cúng tu... Lễ mát nhà có mời thầy cúng tới bày đèn mũ mã cúng tống hung thần, ném gạo, mui tiễn và thỉnh trấn trạch, yểm mã. Bùa trấn trạch dán ở trên cửa ra vào và cửa buồn để ngăn tà ma. Bùa yểm trừ trùng được cuộn gọn vào ống tre, vuốt nhọn một đầu, cắm ngập xuống trước mộ chí người chết. Tính từ ngày chết đến 100 ngày, ngày nào gia chủ cũng cúng, còn gọi là kể cúng cơm. Mỗi ngày hai bữa, bữa ăn thường ngày của gia đình như thế nào thì cúng cho người đã khuất như thế. Cúng cơm mỗi ngày trong suốt thời kỳ để tang là 3 năm hoặc một năm là tùy hoàn cảnh và quan niệm của từng gia đình. Điều quan trọng trong mỗi lần cúng là bát đũa phải dành lòng trong một bữa ăn của gia đình. Điều này mang ý nghĩa nhắc nhở bổn phận con cháu và để tỏ lòng hiếu thảo của con cháu đối với người đã khuất. Cũng tùy địa phương, có nơi chỉ cúng hết 49 ngày, tức là lễ chung thất. Theo thuyết của Phật giáo, qua 7 lần phán xét, mỗi lần 7 ngày đi qua một điện ở Am Ti, tức một tuần, nhưng không phải tuần lễ theo dương lịch sau 7 tuần vong hồn đã siêu thoát, có nơi cúng hết 100 ngày, tức lễ tốt khóc, nghĩa là thôi khóc. Theo giải thích của người xưa, thì thời gian này âm hồn vẫn còn phản phất lẫn quẩn trong nhà chưa đi xa. Lễ cúng 3 ngày, tục này không thông nhất, có nơi tính 3 ngày sau mất, có nơi tính sau khi chôn. Xét trong điển thì không có lễ 3 ngày mà chỉ có lễ tế ngụ gồm có sơ ngụ, tái ngụ, tam ngụ. Ngụ nghĩa là yên vui, tức là ba lần tế lễ cho yên hồn phách. Theo thọ mai gia lễ thì khi chôn xong Rước linh vị về đến nhà, người ta sẽ làm lễ tế sơ ngụ. Làm sơ ngụ xong gặp ngày nhu, tức là ất, đinh kỷ, tân quý, làm lễ tái ngụ. Gặp ngày cương, tức ngày giáp, bính, mậu, canh nhâm. Làm lễ tam ngụ, phan kê bính cũng dẫn giải như trên. Dần dần về sau người ta giảng lược, kim cả ba lễ luôn, chỉ làm lễ tam ngụ, vì thế gọi là lễ ba ngày. Vậy là tính ba ngày từ sau khi chôn, theo tục gọi là lễ mở cửa mã. Ngày đó con cháu ra sửa lại mồ mã, đắp cỏ, khơi rãnh thoát nước. Ngụ là tế ngụ, tế chỉ tế người chết, tế thần. Theo phong tục cũ thì khi chết xong chôn ngay. Ngụ là tế ngụ, tế chỉ tế người chết, tế thần. Theo phong tục cũ thì ít khi chết xong chôn ngay, thường còn để dăm 7 ngày trong nhà. Khi chưa chôn làm lễ triều tịch điện, tức cúng cơm hàng ngày vẫn theo lễ thờ người sống, vậy tế ngụ phải tính từ sau khi chôn. Còn có một lập luận khác, có ba điều không yên khiến phải làm lễ tế ngụ đang sống hoạt động, nay mọi hoạt động bỗng nhiên bị đình chỉ. Đang nhìn thấy bóng dáng, khi đã nhập quan không nhìn thấy bóng dáng nữa. Đang ở trên dương thế, này sát về cõi âm, hồn vía vườn lìa khỏi sát. Âm dương hoàn toàn cách biệt từ sau lễ thành phần. Sơ ngụ, tái ngụ, tam ngụ là tế làm cho yên hồn phách, vậy phải tế sau khi mất, khi lễ nhập quan và sau khi lễ thành phần xong. Thời nay cũng có trường hợp sau khi chết 4 đến 5 ngày, còn để trong nhà lạnh chưa chôn, nên không thể làm lễ 3 ngày trước lễ an táng. Lễ cúng 7 ngày Tính từ ngày chết, cứ 7 ngày tổ chức một lần lễ cầu siêu và cúng cơm, tăng ni được mời tới nhà tụng kinh, hoặc cũng có thể xin làm lễ tụng kinh tại chùa. Buổi cầu siêu sau 7 ngày lần thứ nhất gọi là sơ thất, tuần thứ hai tiếp theo gọi là nhị thất, rồi tam thất, cứ thế cho đến lần thứ bảy gọi là thất thất. Đây là lần cuối cùng của việc cúng 7 ngày, nên cũng được gọi là chung thất hoặc tứ cửu tức là cúng 49 ngày. Nếu tụng kinh tại chùa thì từ lần sơ thất đến chung thất người ta phải rước hồn bạch hoặc thần chủ, này là ảnh chân dung người chết lên chùa. Đến chung thất 49 ngày là tuần sau cùng, con cháu tàn gia cũng tại nhà có tế lễ, còn mang lên làm chay để tụng kinh sám hối, có khi kéo dài 3 ngày đêm để vòng hồn người quá cố được siêu thoát, có nơi làm lễ 49 ngày kéo dài 7 ngày đêm liền. Theo quan niệm của Phật giáo, thì tuần chung thất hết sức quan trọng nhằm đưa vong hồn người chết lên chùa nương cửa Phật. Lễ cúng 49 ngày Làm chay 49 ngày cũng giống đàn chay cúng vào dịp Tết Trung Nguyên để đế cầu cho tổ tiên. Đàn chay gồm tam bảo đặt trên cùng, nếu không thay bằng ba bình hương, tượng tam phủ, thiên phủ, đại phủ, thủy lui, giữa là tượng Đức Phật Thích Ca, tả hữu có tượng Thiên Quang và Thành Hoàng, hai bên kế tiếp đó có thập diện Diêm Vương, ở giữa phía dưới là địa ngục. Dưới cùng là bàn thờ chúng sinh, trước bàn thờ là đàn mộng sơn dựng cao, để chủ lễ làm dấu hiệu siêu sinh cho vong hồn người đã khuất, nghi thức làm lễ chay, lễ Phật, đế cầu từ bi hỷ xã, lễ tam phủ, xin xóa bỏ mọi tội lỗi, lễ cầu vong, làm lễ để yêu cầu vong hồn người quá cố nhập vào một cô đồng để cho biết ý muốn của vong, lễ phá ngục, mở cửa ngục thay cho các tội nhân, lễ giải oan để sửa chữa tội lỗi cũ, dứt bỏ dây oan nghiệt, Lễ phóng đăng, thả đèn, phóng sinh, thả chim, tức là thả đèn trên sông, thả chim lên trời hoặc thả cá xuống sông. Lễ này cốt để chuộc tội cho vong người quá cố. Lễ cúng cháo, để bố thí cháo cho chúng sinh. Làm chay đủ lễ phải mất 7 ngày 7 đêm. Nếu làm chay ở chùa, đàn tràng bày trên hết bàn thờ Phật, dưới là thập điện Diêm Vương, rồi đến các thần linh. Tục xưa tin rằng có người chết phải giờ xấu chạm tuổi thì co trùng tan, người chết bị trùng tra khao, dẫn về nhà bắt người thân, vì thế cần làm chay cúng để trừ trùng. Lễ cúng 100 ngày Tính từ ngày chết đến 100 ngày là tuần tốt khóc, kể từ tuần này trở đi con cháu không khóc nữa, và vào tuần này con sáu sẽ cúng tế lần cuối cùng trong thời kỳ tan chế. Tuần tốt khóc còn gọi là tuần bách nhật, 100 ngày. Tuần tốt khóc có tế lễ và nghi thức cũng như các cuộc tế lễ khác, có văn tế, mẫu văn tế như sau. Ngày tháng thôi đưa, tới tuần tốt khóc, cây lặng gió lay, khóc làm sao được, Cha mẹ từ khuất mặt tưởng linh hồn như đang ở linh sàng giường nằm, còn khó lòng thờ lúc chết như thờ lúc sống.